phàm phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thể trọn đời giữ đạo theo từ tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố, chi tu đạo vững bền xa biến khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam Mô Ương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Ương Cúng Dường Bồ Tát,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 Thích trúc bảo trực với tâm tha thiết cầu giới Thực hành giới của con Hôm nay với tâm cầu thỉnh giới và pháp của các Phật tử hiện tại đạo tràng Được sự cho phép của Sư Phụ, sự cắt cử của Chư Tăng Chúng con như chân như thật xin được tác lễ truyền giới bác quan trai cho các Phật tử ở tại đây từ nơi công hạnh này của con các ngài từ bi và gia hộ cho hết thảy các chúng hôm nay về đây khiến cho họ được thọ nhận giới pháp đầy đủ công đức đời đời kiếp kiếp nhân đây mà được thành tựu đạo Bồ đề. Chúng con nguyện nơi nơi nương nơi cầu thỉnh của chúng con và toàn bộ Phật tử đây mà được sự gia trì của chư Phật, sự gia hộ của chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng sự ủng hộ của hết thảy chúng chư thiên chư thần cùng chúng quỷ thần Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Ha Tát quang sáng ngời trước bảo tòa thân con anh hiền ơi cúi đầu xin thề nguyện quý chỉ tâm đình lễ hư không biến pháp giới qua hiền vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiền Thái Tăng Thương Trụ tam Bảo xí tăng đỉnh lễ nam mô sang ba giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật đường lai sinh di lặc tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tác à, linh sơn à, hội thượng Phật à, Bồ Tát Chỉ tâm đi lễ Nam hỡi à, phương à, giáo chúa cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế sĩ bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát Pháp Phật sâu màu sáng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp mười nơi con nghe thấy vâng gìn giữ nguyện hiệu nghĩa chân đức thế tôn nam mô khai luật tạng bồ tát nam mô khai luật tạng bồ tát nơi nam mô mô khai luật na tạng bồ tát ma tăng. giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh ờ, đại đức giới sư ờ, an tọa nơi pháp tòa kính thỉnh đại chúng quỳ gối chắp tay hướng lên Tam Bảo để dâng lời tác bạch thọ giới. Lam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên đại đức giới sư, hôm nay là ngày mùng tám tháng mười năm Mậu Tuất, chúng con là các Phật tử và thiện nam tín nữ quỳ trước Phật đài Tam Bảo xin đầu thành đảnh lễ và dâng lời tác bạch Kính bạch Đại Đức Giới Sư, hàng Phật tử chúng con và thiện nam tín nữ đây, từ vô lượng kiếp đến nay, loanh quanh trong biển luân hồi sinh tử, không biết nối ra. Duyên nay chúng con nhờ ơn tế độ của mười phương chư Phật và trên Thầy chủ trì nơi đây, cùng với tâm đại từ của các gia phương tiện cứu độ, khiến cho lũ chúng con được lương vào các phương tiện đó mà mau thoát ra khỏi bể khổ sông mê. Nay đã hợp thời, chúng con xin Đại Đức Giới Sư Thùy từ lâm mẫn truyền trao giới pháp của Phật để chúng con lương vào đó tu trì, nhân đó mà ác nghiệp của chúng con được tiêu trừ, trí tuệ khai qua minh, căn lành thêm lớn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 Ờ, tại gia ờ, về vân tập về chùa để ờ, thọ nhận giới và tu tập giới bác quan trai một ngày. Hôm nay sư Bảo Trực được sự chỉ dạy trên sư phụ trụ trì cũng như là sự cắt cử của chư tăng cũng như thể theo lời tín cầu của các Phật tử lên truyền trao tâm quy ngũ giới bắt quan trai giới để cho các Phật tử à, giữ gìn tu tập một ngày một đêm thân tịnh thì uh, sư bảo trực muốn hỏi là các phật tử ở trong uh, uh, chánh điện đây á, thì có phật tử nào chưa quy y tam bảo không ạ có phật tử nào chưa quy y không à, tốt lắm là đa phần là chúng ta đã quy y hết rồi thế còn nếu như ai mà chưa quy y tam bảo thì uh, chúng ta có một pháp hội riêng ở dưới thiền đường ở nơi đấy để dành cho những người mới đến chùa chưa quy y để được học hiểu rõ hơn về tâm quy, về ngũ giới để chúng ta thọ nhận, lắn thọ trọn đời để tu tập. Thế còn các Phật tử đây biết ờ, à, quy tâm bảo rồi, à, biết giới rồi thì về giảng về tâm quy cũng như là giảng về giới nên là không giảng chi tiết mà sư bảo trực chỉ ờ, lên đây để chia sẻ sách tấn thêm cho toàn thể đại chúng ta à, thêm cái tinh thần Ờ, để chúng ta ờ, thọ nhận giới và giữ gìn giới được một ngày, một đêm được tốt. Ờ, các Phật tử chúng ta sẽ cùng hoan hỷ để chúng ta đến với buổi truyền giới ngày hôm nay bằng một tràng vỗ tay thật lớn để tùy hỷ các Phật tử đã thu xếp được công việc để về đây tu tập nhé. quả thật là bên ngoài các Phật tử gia duyên giảng buộc rất nhiều, thu xếp về đây tu tập một ngày quả thật là phước báo vô lượng đúng không ạ? Thế thì Tâm Bảo, ờ, các Phật tử chúng ta ờ, cũng đã được ờ, biết, Thầy quý Thầy cũng đã giảng Tam Bảo là ba ngôi báo, đúng không ạ? quy y là quay về nương tựa, quy y Tam Bảo là quay về nương tựa ba ngôi báo. Ba ngôi báo ở đây là Phật, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đấy, Phật Bảo chính là Đức Phật, của chúng ta, à, vị giáo chủ cõi Sa Bà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, người đã à, à, tu tập và chứng đạt được đạo quả giác ngộ giải thoát và pháp bảo chính là những bài kinh, những lời giảng dạy của Đức Phật để cho hàng đệ tử à, cũng như là chúng ta ngày hôm nay được thừa hưởng những lời dạy đó mà ứng dụng vào trong đời sống Ờ, tại gia được an vui hạnh phúc và cho những người có trí xuất gia tu tập à, tiến lên con đường giác ngộ à, thoát ly sinh tử luân hồi. Thế còn tăng bảo chính là à, những người à, đang xuất gia à, cạo tóc, đầu tròn áo vuông, đúng tu tập theo theo lời Phật dạy và những vị à, à, thánh tăng, những vị đệ tử của Phật. Đấy là những hàng, đấy chính là hàng tăng bảo vì à, chúng ta thấy ở trên thế gian này á, đúng không ạ? Thế gì cái gì là cao tột nhất? Đó chính là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Để chúng ta quy tâm bảo thì đã được giảng rồi, đúng không ạ? Thế thì người ai mà quy tâm bảo thì sẽ được gì? Tăng cái phước báo của mình lên. Đấy, người mà quy tâm bảo thì chúng ta có chỗ nương tựa là chỗ tối tôn tối thượng khiến cho chúng ta khi mà à, bình khi mà chúng ta có đây là nói về cái đời sống à, bình thường của chúng ta đúng không ạ? Khi chúng ta có việc gì khó khăn đúng không ạ? Nếu như một người mà có thâm thần kính nương tựa tâm bảo khi chúng ta hướng về à, tam bảo chúng ta tha thiết đúng không ạ? Khẩn cầu thì chúng ta sao được chúng ta sẽ được gặp những cái duyên để khiến chúng ta có thể hiểu ra được các vấn đề và giúp chúng ta gì gặp được những cái duyên trợ duyên để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề một cách thuận lợi nhất. Đúng không ạ? Đấy là chúng ta có những cái duyên thủ thắng đối với tâm bảo như vậy. Đấy còn quy tâm bảo thì hàng ngày là chúng ta phải gì à, à, tu tập theo lời Phật dạy thì đấy mới gọi là quy tâm bảo. Thì không có nói nhiều về à, à, tam bảo nữa vì các Phật tử chúng ta cũng đã à, được à, tìm hiểu rồi khi quy y rồi Hôm nay thì à, Phật tử chúng ta về đây là để à, thọ nhận bát quan trai giới. Thì nói về lợi ích của bát quan trai giới thì chúng ta có những à, bài kinh trong kinh Pháp Cú có dẫn dụ chúng ta thấy được lợi ích của việc quy y à, của việc à, giữ gìn bát quan trai giới mà nhân đây thì sư bảo trực cũng xin được à, đọc lại cho phật tử chúng ta nghe một đoạn nhé các Phật tử chúng ta có nghe về câu chuyện về bà mặc Lợi Phu Nhân giữ giới chưa ạ? Đúng không ạ? Chúng ta sẽ nghe lại nhé. Câu chuyện về bà mặc Lợi Phu Nhân giữ giới là nằm trong à, phẩm thứ 14 à, Dụ Hoa Hương Phật khen sự thọ trì bác quan trai của mặc Lợi Phu Nhân. Đấy, chúng ta hôm nay về đây là cũng à, đang tu tập à, à, bác quan trai giới Thế thì trong bài kinh này thì có kể lại câu chuyện bà mặc lợi phu nhân à, giữ gìn bác quan trai giới tinh nghiêm. Vào à, nhân duyên mở đầu của bài kinh này á, là có nói đến là có một vị thương gia, đúng không ạ? Đã được một vị hải thần tặng cho một viên ngọc quý và vị à, thương gia này mới đem lên à, dâng lên vua Ba Tư Nặc và khi mà vua Ba Tư Nặc này nhận được chuỗi ngọc báo này thì muốn à, đem chuỗi ngọc này tặng lại cho một trong những vị phu nhân của mình. Người nào đẹp nhất thì sẽ tặng, đúng không ạ? Thế thì ông mới cho gọi tất cả những vị à, phu nhân của mình ra. Thì lúc đấy là những vị phu nhân đều trang điểm lồng lẫy bước ra nhưng mà trong đấy thì thiếu một một người, đấy chính là là Mạc Lợi Phu Nhân. Thế lúc đấy vua mới hỏi là Mạc Lợi Phu Nhân sao vắn mặt? Đấy, thì lúc đấy quần thần mới tâu rằng Tâu bệ hạ, hôm nay là ngày rằm, Mạc Lợi Phu Nhân thọ trì bác quan trai giới, không trang điểm nên phu nhân không ra. Lúc đấy, vua liền nổi giận, sai người đến nói với phu nhân rằng chỉ trai giới mà dám trái lệnh của vua sao? Gọi ba lần như vậy, mặc lời phu nhân mới bước ra. Bà không trang điểm, chỉ mặc đơn sơ, song đứng giữa mọi người, sắc đẹp và phong cách lại sáng rỡ như mặt trời, mặt trăng, gấp bội lúc bình thường. Vua giật mình, kính nể hỏi, Khanh nhờ công đức gì mà thần sắc rạng rỡ đặc biệt như thế? Phu nhân thưa, thiếp tự nghĩ mình thiếu phước nên phải chịu mang thân người nữ, những tâm lý xấu xa, nhỏ nhen, chất chứa như núi. Mạng người ngắn ngủi, sợ đọa vào tam đồ, nên hàng tháng thiếp xin phụng trì trai giới, cắt ái học đạo để đời đời hưởng phước. Vua nghe xong rất hoan hỷ, liền ban cho phu nhân sâu chuỗi hương anh. Phu nhân từ tạ Thiếp nay chỉ bác quan trai giới nên không thích hợp đeo đồ trang sức. Thiếp tạ ơn bệ hạ và xin bệ hạ ban cho vị khác. Vua nói, ta vốn có ý tặng chuỗi ngọc này cho người đẹp nhất, nay khanh đẹp nhất lại biết trì trai phùng đào, ý chí cao thượng nên ta tặng cho khanh. Nếu không, nếu khanh không chịu nhận, ta sẽ cất đi. Như vậy qua đây chúng ta nghe một đoạn như này, chúng ta thấy cái việc trì trai giữ giới có lợi ích không ạ? À? rất là lợi ích. Đấy, thì à, khi mà à, vua Ba Tư Nặc cùng với Mặc Lợi Phu Nhân đến trình kiến à, Đức Phật, thì Đức Phật cũng có chỉ dạy như thế này, làm ra nhiều hoa báu, kết thành tràng đẹp tươi, tích chứa nhiều hương đức, mỗi đời hạnh phúc hơn. Hoa thơm hay cỏ lạ, không ngược gió sông hương, người đức hạnh gần đào, hương tỏa khắp muôn phương. Gỗ trên đàn thơm ngát, hoa sen xanh ngạt ngào. Tuy rằng hương thơm thật, sao sánh được giới hương? Hương hoa chẳng bao nhiêu, giá trị không thật nhiều. Hương chỉ giới thù diệu, đến cõi trời cao siêu. Giới thần tựu đầy đủ, hạnh giữ chẳng buông lung, ý an định giải thoát, lìa xa hẳn đường ma nghĩa là qua đây thì chúng ta hiểu được Đức Phật sao à nói chúng ta biết là những à, cái hương thơm sắc đẹp đưa thế gian nó sẽ tàn phai chỉ có hương gì hương đức hạnh mới đưa cho chúng ta đến cái vẻ đẹp chân thật đến cái chỗ à, cao siêu được giải thoát được gì à ý an định giải thoát lìa xa hẳn đường ma là ra khỏi lưới ma thế chúng ta hôm nay về đây tu tập giữ giới là chúng ta đang đi trên con đường hạnh lành, đi đến con đường giải thoát. Đúng không ạ? Giữ giới bắt quan trai, tu tập cũng đưa chúng ta đạt đến Niết Bàn. Đấy, nên à, Phật tử chúng ta hôm nay à, chúng ta thấy việc tu tập bác quan giới, bác quan trai giới là rất là ý nghĩa, rất là quan trọng và hữu ích. Đấy. Còn một bài nữa, Phật tử chúng ta muốn nghe không ạ? Bài tiếp theo trong kinh Pháp Cú cũng nói về việc trì bát quan trai giới hữu ích. Đấy là nói về việc gì? Cúng tế quỷ thần không bằng giữ trai giới. Thì đây là câu chuyện kể về một nhóm đạo sĩ. À, đây là một bài kinh nói về nhân duyên, kể về câu chuyện có một nhóm đạo sĩ. Thì khi đi tầm đạo lạc đường mới gặp một vị thọ thần. Thì gặp vị thọ thần đấy, lúc đấy đang đói khát, thì gặp vị thọ thần đấy bố thí cho vật thực, sữa để uống. Thì lúc đấy những người ở trong nhóm đạo sĩ đi lạc đường này á, mới hỏi rằng á, hỏi cái vị thọ thần đấy ngài trước đây tu đạo công đức gì mà được oai lực như vậy à, oai lực gì này thọ thần lúc đấy mà khi những người mà đói khát ấy đến trước vị thọ thần đấy thì vị thọ thần mới hiển thị ra những cái oai lực như thế này Thọ thần liền rúi tay, chấm món ăn uống ngon, lần từ đó hiện ra, mọi người được ăn một bữa no nê, số thức ăn còn thừa đủ để mang theo ăn dọc đường. Đấy, có nghĩa là vị này có cái oai lực như vậy, nên những vị bà La Môn lúc đấy mới thắc mắc là Ngài đã có công đức gì mà được oai lực như vậy. Thọ thần mới đáp, tôi thuở trước ở nước xá về, Lúc đó trong nước có một vị đại thần tên là Tu Đạt. Ông ấy muốn cúng dường thức ăn cho Phật và chúng tăng nên ra chợ mua sữa lạc. Vì không có ai sách nên Tu Đạt tìm mướn tôi sách dùm. Về đến tinh xá, ông lại nhờ tôi múc ra cúng dường. Sau khi làm xong, tôi nhân đó mà được nghe thuyết pháp, tôi bỗng sinh tâm hoan hỷ, thọ trì trai giới nên về nhà không ăn cơm. Vợ tôi lấy làm lạ hỏi, ông giận gì mà không ăn cơm? Tôi đáp, tôi không giận gì cả. Hôm nay tôi đi chợ gặp trưởng giả Tu Đạt, cúng dường thức ăn cho Phật. Nơi vườn nên tôi đến đó chỉ trai, trai gọi là bác quan trai. Người vợ nghe nói, nói giận bảo, ông cù đàm làm loạn lẽ thường, đâu đáng cho ông theo, ông bỏ cả truyền thống thì sẽ gặp tai họa. Người vợ cứ cằn nhằn thúc ép mãi, cuối cùng tôi siêu lòng ăn cơm với vợ. Đêm đó thọ mạng tôi hết, lâm chung vào lúc giữa đêm, thần thức thác sinh vào chỗ này. Tức là thác sinh làm thọ thần đấy à. Vì người vợ ngu si phá hoại trai pháp của tôi, nên tôi mang nghiệp không giữ trọn vẹn, phải thác sinh làm thọ thần nơi đầm này. Nhờ phước mang sữa lạc cho Đức Phật, nên Tây có thể hiện ra các món ăn uống. Nếu tôi giữ trai Pháp tròn vẹn, sẽ được sinh thiên hưởng mọi an lạc. Đấy, đây là một câu chuyện thứ hai chúng ta thấy là giữ giới, được lợi ích. Thế thì qua hai bài kinh này thấy rằng à, là việc là tu bát quan trai giới, dù chúng ta tu một ngày cũng gặt hái được nhiều lợi ích nếu chúng ta tinh tấn. Yeah. Thì bát quan trai giới là bát có nghĩa là tám, quan là đóng lại, là cửa ải, trai là thân tịnh, giới là những phép tắc. Thế hôm nay là chúng ta về sao ạ? Thọ nhận giữ gìn tám giới để giúp chúng ta đóng gì? Đóng các cửa ác lại để mở ra các cửa lành. Thế thì như thế nó mới được lợi ích chứ. Nếu chúng ta chỉ nghe giới không mà không hành trì, đúng không ạ? chỉ nghe chỉ để thuộc lòng mà không tư duy, không thực hành thì chúng ta không được lợi ích nhiều. Đúng không ạ? Đấy, thế tám bát quan trai giới là để cho Phật tử chúng ta về một ngày được tu tập ở chùa, tu tập à, thân cận à, như một người xuất gia. Đúng không? Ngày hôm nay chúng ta là tạm à, hiểu là chúng ta đi xuất gia một ngày ở chùa. Có đúng không ạ? À, chúng ta xuất gia một ngày ở chùa nhé. tám giới bác quan trai Giới thứ nhất là giới không được sát sinh. Đấy, thì giới không sát sinh à, trên à, đúng không ạ? À, các bậc thánh tăng a la hán dưới cho đến những loài bò bay mối máy cửa là những loài vi tế côn trùng thì chúng ta hôm nay giữ gìn không được sát hại chúng đúng không ạ sát hại chúng thì chúng ta mất đi cái lòng từ còn các chúng sinh mà bị giết hại thì chúng sẽ oán oán thì sẽ theo báo oán đúng không ạ bây giờ à, xã hội vì có chiến tranh người ta tranh giành đánh nhau đúng không ạ thân thể ốm đau bệnh tật nguyên nhân là đều do sát hại nhau sát hại không phải chỉ giết đúng không ạ giết oán rồi đánh đập cũng oán đúng không ạ đối xử tệ hại cũng oán không phải là chỉ là con người chúng ta đối xử với nhau tệ oán mà cả con vật chúng ta đối xử tệ cũng oán nên hôm nay giữ giới không sát sinh. Sát ở đây là không chỉ là giết, mà sát ở đây còn có nghĩa là hại. À, nên về nhà, hôm nay dù thấy con chó, con mèo, nó có nhảy lên à, chỗ nào đấy, cái nồi niêu son chảo ở đấy chúng ta sao ạ? Hoan hỷ với với chúng có được không? Cho <laughs> hôm nay chúng ta à, chúng ta tu mà nhá, không sát sát sinh, không chỉ không phải là không giết mà hôm nay chúng ta cũng không đánh đập chúng đó, đánh chúng mà chúng về nó oán nó theo nó báo oán mình đấy thứ hai là không được trộm cướp à, chúng ta cái này cũng trong à, tám uh, giới này bao gồm cả năm giới chỉ mở rộng ra thêm ba giới nữa thôi thì không được trộm cướp à, chúng ta mà gian tham trộm cướp thì à, chúng ta sao ạ chúng ta sẽ có cái nhân duyên là sẽ bị sao bị thất thoát tài sản vì bị trộm cướp này bị vua quan chấn lọt này, con cái hư hỏng này, ốm đau bệnh tật vân vân để tiền bạc nó ra đi. Có nghĩa là đồng tiền à, bất chính chúng ta chúng ta kiếm được thì chúng ta không sao ạ? À? Không thể giữ được lâu bền. Vì chúng ta biết như thế nên chúng ta không gì? Không gian tham trộm cắp của người. À, trên có thể từ châu báu à, to lớn, à, dưới thì đến những cây kim ngọn cỏ, à, những gì mà chúng ta chưa gì chưa hỏi, chưa xin, không cho phép thì chúng ta sao ạ? À? Không không lấy của người ta nhá. À, thế này chúng ta thực hành. Đấy. Thế còn à, những cái gì mà ví dụ như trong à, một môi trường mà dụ người này tin tưởng người kia đúng không ạ? Ví dụ như có cây bút, cây viết hay là quyển tập tờ giấy ở đấy mà nếu như hai người này người ta có cái sự tin tưởng lẫn nhau bảo rằng là khi mà tôi vắng nhà đi hoặc là tôi ngồi anh ngồi đây gần tôi mà nếu như anh cần lấy giấy viết anh viết đó, thì anh lấy hoặc là mình biết cái người này khi mà mình mượn của người ta đúng không ạ mà người ta hoan hỉ khi người ta biết chuyện đấy thì cái đấy khi không có người ta mình lấy thì cái đấy cũng không gọi là phạm giới trộm cắp nhá đấy nghĩa là chúng ta là chúng ta lấy cái tài sản của người ta đúng không ạ nhưng mà biết rằng á, cái người này á, là người ta hoan hỉ người ta cho nếu người ta biết chuyện thì cái đấy không gọi là trộm cắp thứ nữa giới thứ ba là giới không được uh, dâm dục khác với lại năm giới uh, chúng ta thọ nhận là không gì không tà dâm đúng không ạ còn hôm nay chúng ta là không được dâm dục là thực hành cái hạnh thanh tịnh đấy người xuất gia thì thực hành cái hạnh thanh tịnh là không dâm dục. Vì hôm nay chúng ta về tu bát quan trai giới là chúng ta tập tu xuất gia một ngày thì cái giới này của chúng ta là không dâm dục khác với lại không tà hạnh. Không tà hạnh là chúng ta gì? Là ngoại tình à, với người khác đúng không ạ? Làm tăng vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì khiến cho mình sẽ sao? Bị cái quả báo sau này sau cũng bị gặp những người chồng người vợ ngoại tình rồi khiến cho mình cũng gia đình không hạnh phúc à, à, trắc trở trong chuyện tình duyên à, mãi mà không lấy được chồng mãi không lấy được vợ vân vân đều là do cái giới tà hạnh trong năm giới còn hôm nay là chúng ta là giới thân tình là không dâm dục còn giới thứ tư của giới bắc quan trai giới là không được nói dối à, không nói dối đây cũng là năm trong năm giới của mình đã giữ rồi hôm nay chúng ta về đây thì chúng ta tiếp tục giữ gìn à, không nói dối thì bao gồm là sao ạ? À? Là không nói dối này, rồi không nói lời theo dệt này, không nói lời gì nữa ạ? À? Không nói gì? Giữ gì năm giới hết rồi mà. Nói to xem nào. Thứ nhất là không gì? Không nói dối. Thứ hai, không nói lời theo dệt hay là gọi là ý ngữ. Thứ ba, không nói gì? Lưỡi đôi chiều. Và thứ tư, không nói lời hung ác đấy các thầy nghe một số phật tử ở trên này nói rất là to và rõ chúng ta nhớ nhá đấy thì chúng ta nhớ để gìn giữ à, không nói dối có nghĩa là sao à, à chúng ta thực tập à, nói lời chân thật nghĩa là thấy thì nói thấy biết thì nói biết không biết nói không biết đúng không ạ còn à, nói dối có nghĩa là sao không thấy mà nói thấy không biết mà nói biết đó rồi thì chúng ta hôm nay về tu tập là chúng ta giữ cái giới là không được nói dối. Cái việc mà cái khẩu nghiệp của chúng ta là tạo rất là nhiều tội. Đúng không ạ? Chúng ta dù vô tình hay cố ý nói một lời mà khiến cho người khác đau khổ thì chúng ta liền sao ạ? À? Liền tạo tội. Nên chúng ta phải giữ gìn, đúng không ạ? À? Nếu chuyện người ta, gia đình người ta không có mà mình đâm chuyện, mình nói là mình qua mình nói thôi tự nhiên mình hàng xóm hôm nay bỗng dưng mình bâng quơ, mình qua mình chọc ghẹo một câu, mình nói chứ anh đi làm ở nhà tôi thấy cổ cứ hay nói chuyện với anh này anh kia. Nghe như thế thôi, mặc dù qua chọc ghẹo một chút, cho mình vui, mình đùa, mình treo vui thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà gia đình người ta thế thì về sẽ như thế nào ạ? À? Bất hòa, bất ổn, bất hạnh phúc ngay, đúng không? Nên khẩu nghiệp của chúng ta khéo giữ gìn, tránh gây tai họa cho cho mình và và cho người. Giới thứ năm ở ờ, trong uh, tám giới của mình là uh, trong bát quan trai giới mà mình hôm nay thọ nhận là không được say xương nghiện ngập. Đúng không ạ? Thì uh, không uống rượu này. Đúng không? Hôm nay có ai mang rượu về chùa không? <laughs> không uh, đúng không ạ? Không rượu, uh, không bia, uh, có không thuốc lá nữa nhá <laughs> ác kiện gì kem ma túy nhưng về chùa thì sao không thuốc lá nữa có ai cầm thuốc lá về đây không thì chúng ta cũng uh, cất đi nhá chứ không có đừng uh, lấy điếu ra là thuộc điếu vào <laughs> hôm nay chúng ta là cất hẳn nhá. có mang về thì cũng có mang về chùa thì cất đi đừng đem ra à, mà chúng ta hút thì mình phạm giới rồi người xung quanh chúng ta người ta cũng nghiện hút nữa thì sao ạ à? người ta cũng khổ sở lắm đấy là khổ người khổ mình khổ người nha Hôm nay thì chúng ta là về đây không những là không uống rượu, à, bia, ma túy, xì ke, vân vân mà cả thuốc lá đúng không? Thuốc lá, thuốc lào chúng ta hôm nay cũng cai tất nhá. À, ai hôm nay không ở chùa mà có về nhà thì chúng ta cố gắng vượt qua nhá. Vì à, giới của nhà Phật đấy giúp cho chúng ta à, ngăn ngừa các cái tội lỗi mà khiến chúng ta đọa là đi vào con đường sinh tử luân hồi Thế chúng ta thấy mỗi cái việc gì hút thuốc lá thôi tưởng chừng như chúng ta vô hại đúng không ạ? À? Đúng không ạ? À? Nếu mà nói như về thế gian thì chỉ cùng lắm là sao ạ? À? Ảnh hưởng đến đường phổi thôi đúng không? Hoặc là làm phiền xung quanh mọi người thấy hôi quá thôi. Rồi, nhưng mà trong nhà Phật thì nhìn sâu xa hơn. Cái gì mà dẫn đến nghiện, đúng không ạ? Là mất tự chủ, đúng không? Mà việc nhỏ như thế mất tự chủ thì gặp cái chuyện lớn cái tự chủ được không? Làm sao tự chủ được? Thế thì Đức Phật dạy chúng ta tự chủ trong từng cái việc nhỏ như thế đấy. Nên đừng coi thường cái việc mà không hút thuốc lá nhé. Nếu ai mà đang hút thuốc lá mà bỏ được thuốc lá thì đó là cả một công trình vĩ đại. <laughs> à, tiếp theo là giới thứ sáu trong uh, tám giới của bác quan trai giới là không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. Cố ý xem nghe. Thì cái này thì các cụ hôm nay về đây ờ, các cụ lớn thì dễ rồi không cần trang điểm nữa rồi chỉ uh, những thanh niên uh, nam thanh nữ tú đấy thì còn ờ, trang điểm đúng không thì nếu có trang điểm thì hôm nay chúng ta trong ngày tu hôm nay nếu giữ ba giới thứ sáu thì không trang điểm nữa không đeo gì không đeo vòng uh, xuyến rồi không đeo uh, vàng uh, không đeo bông tai vân vân đấy vì uh, những cái mà dùng để trang điểm làm cho cơ thể của mình thơm tho rồi múa hát à, lời ca tiếng hát để mình làm cho người ta siêu lòng ấy thì những cái điều đấy đều hướng cho cho chúng chúng sinh là đến cái chỗ ái nhiễm và dục lạc mà Đức Phật dạy rồi chúng sinh sinh ra ở cõi này gốc là do ái dục đấy nên á, chúng ta thực tập đúng không ạ viễn ly ái dục để chúng ta à, từng bước từng bước à, đặt chân lên cái con đường giải thoát à, chúng ta suy xét lại có phải là trong cuộc sống chúng ta đều là vì những ham muốn mà nó điều khiển chúng ta không chứ có ai đứng ra điều khiển chúng ta đâu bây giờ chúng ta nói là anh này anh kia đúng không à, sai tôi đúng không chị này chị kia sai tôi hay là chú này chú kia sai tôi nhưng mà thực ra là đều suy xét cho cùng là đều do cái gì ạ? À? Cái ham muốn của mình thôi, đúng không? Hai người mà yêu nhau thì có phải là cái cô kia là sai xử anh này đâu. Chúng ta tư duy cho kỹ rồi có phải không? Có phải là cái chị này chỉ sai xử anh này không? Hay là do bản thân mình? Chẳng qua là mình cái ham muốn của mình nó sai xử mình mà thôi, đúng không? Nếu như mình đoạn cái ham muốn đi thì ai sai xử được mình, đúng không? Thế thì hôm nay chúng ta làm chủ những cái cái ham muốn một chút. À, không trang điểm, không thoa dầu thơm, không mua hát, xe mua hát, những cái này là đi quyến rũ người khác để cho ta người ta mất đi cái, cái quyền tự chủ, làm tăng cái sự ham muốn lên thì mất, cái, mất đi cái sự làm chủ thôi. Thế chúng ta đừng có gieo những cái nhân mà khiến cho người ta tăng trưởng cái ham muốn lên, người ta xa rời cái con đường đạo đức thanh tịnh. Để nếu chúng ta làm như thế, sau này chúng ta thêm cái sự cản trở trên cái đường tu tập của mình. Thế hôm nay ai mà trang điểm sức nước hoa dầu thơm múa hát thì chúng ta hôm nay ngày hôm nay chúng ta sẽ không nhá à. giới thứ bảy trong tám giới bác quan trai là không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ đấy bây giờ thì à, cách đây à, khoảng à, mấy mấy năm mười mấy năm á, thì cái việc mà à, giường à, cao nệm à, em à, tốt đẹp thì ít bây giờ càng ngày càng phát triển rồi đệm kim đan mọi thứ bây giờ nó cũng giá nó cũng rẻ rồi <laughs> ai cũng có đúng không ạ đấy nhưng mà ở à, hôm nay thì tu tập không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ để cũng là à, đức phật chế giới này ra cho chúng ta thực hành là để cho chúng ta cũng tu tập để chúng ta sao ạ viễn lý cái ái và cái dục những cái điều mà khiến cho chúng ta em ái là chúng ta sẽ nhớ nó và chúng ta sẽ sao ạ? À? Nhớ nó rồi thì chúng ta sẽ tìm đến nó, tìm đến nó bằng cách này, bằng cách kia để cho đạt được và từ đó mà sinh ra các cái tội lỗi. Thế thì Đức Phật chế giới chúng ta như thế này là để chúng ta thực tập và nhận ra là chúng ta có những cái ham muốn đối với những cái điều gì à? êm ái, nhẹ nhàng đúng không ạ? À? Dễ chịu đúng không ạ? À? Và chính những cái êm ái, nhẹ nhàng, dễ chịu này mà khiến chúng ta đi tìm cầu, tìm cầu à, mà nếu như cái ham muốn này mà nó lớn mạnh thì chúng ta sẽ đạt muốn đạt được nó bằng mọi giá thì sẽ dẫn đến sao ạ? gây tổn hại đến cho người khác. Thế thì giới này thì chúng ta cũng thực tập để thực tập viễn ly ái và dục. Giới thứ 8 trong tám giới bác quan trai là không được ăn phi thời. Vừa rồi là trong câu chuyện của à, một người chồng á, mà thỏ bắt con trai giới về, tối về à, người vợ mới à, nấu đồ ăn ngon ra, mới bảo sao hôm nay anh lại không ăn đúng không ạ? À? Thế nói mãi, cuối cùng siêu lòng. À, thì anh à, lúc đấy ăn xong, đúng không ạ? À? Ăn xong rồi tối hôm đấy qua đời. Vì cái việc là phạm giới không giữ được giới, mất đi cái cái phước để xin về về cõi trời. Thế thì chúng ta thấy cái việc mà ăn phi thời này nó có ý nghĩa như thế nào? Hàng ngày á, tức là chúng ta ăn cơm ở ngoài tại gia chúng ta ăn cơm ngày mấy bữa? Ngày ba bữa, đúng không? Đấy là ba bữa chính đúng không? Ngoài ba bữa chính thì chúng ta còn mấy bữa phụ nữa. <laughs> chúng ta ăn bất kể giờ giấc. Đấy, thế thì chúng ta như thế là người không có gì cả không có phép tắc, không có quy tắc rồi. Có nghĩa là chúng ta như thế là chúng ta không kiểm soát được những cái thèm khát ham muốn của mình. Thế thì nó cũng dẫn đến là khi à, chúng ta gặp những cái điều mà chúng ta ham muốn thì à, chúng ta không làm chủ được mình. Còn về chùa hôm nay tu bác con trai giới thì chúng ta sẽ ăn ngày một bữa, đúng không? Bữa trưa thôi, tính bắt đầu từ giờ nhận giới, bữa trưa nay ăn một bữa, bữa tối thì chúng ta được được uống sữa đúng không ạ? À, uống nước mía vân vân. Đấy, những cái loại nước nhưng mà không được được ăn để giúp chúng ta sao ạ? Chúng ta tiết chế cái sự ăn uống để chúng ta thúc liễm cái thân tâm này. Vừa rồi á, thì thầy à, sư phụ có giảng cho các bạn trẻ về câu chuyện điều phục voi ạ. À. Thì cái người mà điều phục voi á, người ta muốn điều phục được con voi á, thì người ta phải cho con voi này nó nhịn đói nó đói rồi thì nó sẽ sao ạ nó không hung hăng được cũng thế cơ thể này của mình mà nó sung mãn thì nó sẽ ham đủ thứ hết đúng không khi mà ốm đau rồi có, có còn ham được gì nữa không hết rồi đúng không đấy thì cũng thế ở đây không bắt các phật tử chúng ta nhịn đói đến kiệt quệ đấy cho nằm lăn ở đấy mà chúng ta nên là thiểu dục chi túc chúng ta ăn ngày một bữa để chúng ta thúc liễm cái thân tâm này đấy cái thân này để chúng ta sao ạ à? chúng ta à, có thể làm chủ được nó nhiều hơn đúng không đấy Thế rồi ờ, hôm nay à, các Phật tử à, à, về đây thì à, nhận bác quan trai giới thì cái thầy cũng à, được à, chia sẻ lại để sách tấn các Phật tử để các Phật tử chúng ta tinh tấn hơn. À, còn giờ đây thì các à, Phật tử à, chúng ta sẽ cùng à, lắng nghe à, các thầy à, tuyên đọc à, những cái à, lời tán pháp, tán giới, tán tháng pháp, tán tháng giới để chúng ta hôm nay cùng à, thọ giới nhé. Các thiện nam, thiện nữ, quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Biển khổ không bờ, nếu không có giới pháp của Phật thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng Bồ Đề thì chúng ta cần phải lãnh thọ giới pháp Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng. Tất cả chư Phật nhân giới đây mà thành bậc chấn giác. Người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ và thực hành được. Cho nên Đức Như Lai chỉ dạy tám pháp trai giới để một ngày một đêm thọ trì. Do công đức giữ giới thân tình này mà đi qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề Vĩ như ngọc mani, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc bảo, có thể làm chúng sinh đủ các thứ đồ vui thích. Giới này cũng lại như thế. Tu nhân tốt này tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không ngần, cho nên được công đức vượt hơn cõi người, cõi trời. Có thiền lời như thế, cho nên cần phải tôn trọng mà lãnh thọ. Giờ này tất cả các Phật tử chúng ta đồng khởi thân quỳ gối chắp tay hướng về Phật đài để cầu thỉnh Đức Bổn Sư. Chư Tăng sẽ nói trước, các Phật tử chúng ta sẽ nói theo sau. Cứ sau một lần thì chúng ta lại vái xuống một vái nhá. Đệ tử chúng con Pháp dân là một lòng phụng thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cuối xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo được thọ tam quy ngũ giới bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con để chúng ta vái một vái đệ tử chúng con pháp dân là một lòng phụng thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cuối xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, lại lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo được thọ tam quy ngũ giới bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con đệ tử chúng con pháp dân là một lòng phùng thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cuối xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, lại lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo được thọ tam quy ngũ giới bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con quý thiền nam thiền nữ người quy tâm bảo phát nguyện thọ trì ngũ giới và bát quan trai giới trước phải chân thần sám hối cho thân tâm được thân tình cũng như muốn chứa đựng được vị cam lồ, trước phải xúc rửa bình cho thật sạch, trước cần phải sám hối trừ phiền não, cho tâm được thanh tịnh mới có thể lãnh thọ giới pháp thanh tịnh. Sám nghĩa là ăn năn, tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến các tội nhiều đời nhiều kiếp về trước cần phải sám. Hối nghĩa là hối hận, biết lỗi mà chừa bỏ, đổi lại cho trở nên tốt đẹp, không cho tội lỗi phát sinh nữa. Ví như cái áo dơ bẩn đã giặt sạch thì phải giữ gìn, không cho dính dơ nữa. Quý thiện nam, thiện nữ đã nghe về ý nghĩa sám hối rồi. Vậy quý vị chấp tay, trang nghiêm, hướng về Tam Bảo, nói theo chư Tăng để sám hối, mong cầu cho thân tâm được thanh tịnh. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, đệ tử chúng con pháp dân là chí thần sám hối kể từ vô thủy kiếp trước đến nay do vô minh che lấp chân tính khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc chúng con bất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường chửi bới tăng ni hoặc ở tại gia Chúng con bất thiếu kính đối với cha mẹ, bất thủy chung đối với vợ chồng, bất nhân nghĩa với anh em bạn bè, sát hại vô lượng chúng sinh, không có từ tâm thương xót. Đối với các bậc hiền thánh, Chúng con khởi tâm não loạn, vũ bán. Từ nơi nghiệp thân khẩu ý này, chúng con gây ra các nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, ý tham lam sân dần si mê lừng lẫy ngày hôm nay chúng con thần tâm xin sám hối nguyện từ bỏ tất cả các việc ác nguyện làm hết thảy các việc lành cúi xin tam bảo giảm thần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 Các thiền nam, thiền nữ, các vị đã sám hối rồi, nay chư Tăng tuyên pháp tam quy ngũ giới, bác quan trai giới cho các vị. Vậy từ nay cho đến trọn đời, phải giữ gìn thanh tịnh chứ có sai phạm, cũng như đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, thì từ bây giờ cho đến sáng ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới cho thanh tịnh, tức là gieo cái nhân hạnh xuất gia, mong cầu được giải thoát. Các vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phải phát khởi thiện tâm, chân thành thọ nhận. Bây giờ chư Tăng sẽ nói trước, rồi hết thảy các vị nói sau để thọ nhận tam quy. Kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương, Đệ tử chúng con chỉ thần phát nguyện. Chúng con nguyện suốt đời quy Phật. Chúng con nguyện suốt đời quy Pháp Chúng con nguyện suốt đời quy Tăng Chúng con quy Phật Đấng Phúc Trí Vẹn Toàn Chúng con quy Pháp Con đường đưa chúng sinh lên bờ giác Chúng con quy Tăng đoàn thể tu học hòa hợp và thân tình. Lễ xuống một lễ. Phật tử chúng ta quy y lần thứ hai. Kính lạy Tam Bảo thường chúa khắp mười phương. Đệ tử chúng con chí thần phát nguyện. Chúng con nguyện suốt đời quy Phật Chúng con nguyện suốt đời quy Pháp. Chúng con nguyện suốt đời quy Tăng. Chúng con quy Phật. Đấng phúc trí vẹn toàn. Chúng con quy Pháp. Giáo Pháp dẫn chúng sinh qua biển khổ. Chúng con quy Tăng đoàn thể tu học hòa hợp và thân tình. Quỹ lần thứ ba Kính lạy tam bảo thường trụ khắp mười phương Đệ tử chúng con chỉ thần phát nguyện Chúng con nguyện suốt đời quy Phật Chúng con nguyện suốt đời quy Pháp Chúng con nguyện suốt đời quy Tăng Chúng con nguyện quy Phật Đấng Phúc Trí Vẹn Toàn Chúng con quy Pháp Giáo Pháp dẫn chúng sinh qua biển khổ Chúng con quy Tăng đoàn thể tu học hòa hợp và thân tình. Con quy Phật rồi, khỏi đọa vào địa ngục. Con quy Pháp rồi, khỏi đọa vào ngã quỷ. Con quy Tăng rồi, khỏi đọa vào súc sinh con đã quy Phật rồi. Từ nay trở đi, không quỹ trời thần quỹ vật. Con đã quy Pháp rồi. Từ nay trở đi, không quy ngoại đạo tà giáo. Con đã quy tăng rồi từ nay trở đi không quỹ thầy tà bạn ác Phật tử lễ xuống mật lễ Các Phật tử vừa rồi Chư Tăng đã trao tam quy Tam kết cho các Phật tử Nay Chư Tăng sẽ tuyên giới Tuyên giới tướng cho các vị Để cho các vị lắng thọ giữ gìn cẩn thận, chớ có sai phạm. Các Phật tử phải nghe cho kỹ mà nhằn lẫn, nếu có thể giữ được thì nên đáp rằng, mô Phật, chúng con xin giữ được ạ. À. Giới thứ nhất, đối với Phật tử phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời, không được sát hại chúng sinh, Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư tăng phù mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cửa, vi tế con trùng, chẳng được có tâm cố ý sát hại chúng. Các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, vậy quý Phật tử có thể giữ được không à? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ hai, đối với Phật tử, phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được gian tham trộm cắp Quý vị có giữ được không ạ? À? Đối với Phật tử, thọ bác quan trai giới, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm tội trộm cắp. Các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, vậy có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ ba, đối với Phật tử tại gia phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được tà dâm phá hoại hạnh phúc gia đình mình và gia đình người mà phải sống thủy chung một vợ một chồng. Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không dâm dục, hành các pháp bất tịnh ô nhiễm, các Phật tử một ngày một đêm không dâm dục, vậy có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ tư đối với Phật tử tài gia phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được nói dối, lừa gạt mọi người, cũng như không được nói lời theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mà phải nói lời chân thật. Vậy các Phật tử có giữ được không à? Mô Phật tốt lắm. Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không nói dối, nói lời theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, vậy có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ năm, đối với Phật tử phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được uống rượu, cho đến say xưa và các chất gây nghiện, khiến mất trí tuệ, vậy các Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, vậy quý Phật tử một ngày một đêm không uống rượu, các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? mô Phật tốt lắm. Giới thứ sáu, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi ăn lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Các Phật tử một ngày một đêm không đeo chuỗi ăn lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ bảy, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố đi xem nghe, các Phật tử một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố đi xem nghe, các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ tám đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Các Phật tử vừa rồi chư Tăng đã truyền trao ngũ giới bát quan trai cho các Phật tử xong rồi, Bây giờ các Phật tử lấy công đức thọ trì giới mà phát nguyện hồi hướng về quả vị vô thượng Bồ Đề. Chư Tăng nói trước, các Phật tử nói theo sau. Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này mà khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thân đạo vô thượng bồ đề cuối xin chư Phật nhiếp nguyện trong nguyện này của chúng con sớm được thành tiều Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Rồi mời các Phật tử chúng ta ngồi xuống ạ À, trong uh, các giới thì có giới là không ca múa hát sướng thì tại chùa tại chùa chúng ta thì vào những ngày à, lễ đúng không ạ? À, những ngày lễ à, chúng ta thầy có mở ra phương tiện cho Phật tử chúng ta à, được sao à, được văn nghệ chúng ta ca múa hát ở đây là ca ngợi những à, điều đạo đức tốt đẹp, à, ca ngợi Phật pháp, ca ngợi à, à tình yêu quê hương đất nước, à, ca ngợi đạo hiếu đấy là làm tăng trưởng đạo đức không phải là những bài làm cho chúng ta bị à, nghĩa là bị nhiễm ái tình hay là bị à, à, làm cho chúng ta bị mê mờ à, khiến chúng ta nghĩ đến những cái điều tiêu cực đúng không? thì những cái bài hát mang đến lợi ích thì trong những ngày lễ thì các sư phụ có khai mở chúng ta thì lúc đấy chúng ta à, à, biểu diễn cúng dường và chúng ta nghe và tán thán những cái điều tốt đẹp cái đấy là thầy đã khai mở thì không có phạm giới nhá đấy, phật tử chúng ta biết như thế đấy còn ai thắc mắc thì các thầy cũng giải thích thêm đấy thì um, các phật tử chúng ta cũng tư duy đúng không ạ trong đời sống hàng ngày là chúng ta lấy cái gì à, để chúng ta tu tập đúng không ạ thì chúng ta thấy á, hàng ngày chúng ta có lời nói này đúng không ạ có hành động này có ý nghĩ chính là ba cái mà chúng ta sao ạ à, tương tác với bên ngoài rồi tạo tác ra các việc. Nếu chúng ta làm các việc mà nó à, bất thiện thì khiến cho người ta đau khổ, mình đau khổ, à, thì quả báo đến với mình là không tốt đẹp. Đấy, cũng từ trên uh, miệng của chúng ta này, từ trong ý nghĩ của chúng ta, trừ tinh cái thân hành động của chúng ta mà ra. Giới chính là giúp chúng ta thúc liễm thân khẩu ý, Đấy chúng ta tư duy thì chúng ta mới thấy tu tập thì giới chính là nền tảng. Đấy nên những pháp môn nào tu mà không lấy giới làm nền tảng thì không phải là pháp của Phật. Nhá. Đấy, dù có niệm Phật đi chăng nữa thì niệm Phật cũng là nhớ nghĩ đến Phật và nhớ nghĩ đến những lời dạy của Phật để mà sao ạ? À? Để mà hành trì lời Phật dạy. Đúng không? Mà hành trì lời Phật dạy thì Đức Phật dạy chúng ta là lấy giới làm nền tảng. Vì chúng ta từ thân, khẩu và ý gây tạo các ác nghiệp rồi phải trôi lăn và phải chịu quả báo chính từ nơi thân khẩu ý chúng ta những cái việc làm chúng ta đã gây tạo thì bây giờ chúng ta cũng phải từ thân khẩu và ý tu tập để chuyển hóa các nghiệp chứ không nơi nào khác nếu mà không tu trên thân khẩu ý thì không biết tu ở đâu cả các phật tử có thấy như thế không chúng ta có thân khẩu ý đây mà không tu thì chúng ta đi tu ở giữa hư không thì lấy cái gì mà tu đúng không mà thân khẩu ý thì giới nó bao hàm tất cả trong đấy thế chúng ta lấy giới là nền tảng tư duy như thế để không bị lầm đường lạc lối. Ai có rủ chúng ta đi đâu chúng ta cũng biết không có nói đến giới, không giữ giới, giảng sai về giới, giảng sai về nhân quả thì biết sai rồi, sai rồi quay đầu nhá. Đấy. À, giờ đây thì mật tử chúng ta đồng à, hướng về tâm bảo, chúng ta hồi hướng nhé. Phật tử chúng ta đồng khởi thân đứng dậy. Công phu công đức có bao nhiêu Con xin lấy đó hồi hướng về Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thể nhập vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sinh tịnh độ cánh Tây Phương, sen vàng phẩm làm cha mẹ hoa nở thay phật ngộ vô sinh bồ tát bất thoại làm bàn lửa nguyện đem công đức tu hành này chan dài mười phương khắp tất cả hên thấy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác từ à, quý a à, ý à, Phật ơi a nguyện a cho chúng a sinh ơi a hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm a vô thường từ khuya à, à, pháp mời à, nguyện cho xuống sinh người thâm nhập mà kinh tả người chi tuệ như biển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 đã kết thúc viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư hồi quy khách đường, ban cung nghinh vào vị trí, ban trương cổ nổi xuống trống ban nhạc.